ta về mảnh đất thân thương bao la những núi rừng như mời gọi ai đến nhìn lên nương thấy từng luống trẻ làm muôn ta nhớ muốn ở anh ai ơi về nơi đây xin an lại gửi chút tình quê bên nhau bát nước chè ấm tình người tôi luôn mãi sang ngời đức tin còn nhiều vất vả gian nan ngôi thanh đường nhỏ bé đơn sơ dù xe thánh quan thầy luôn đồng